bạn cũ mai trường xưa ơi khi vào lòng tôi suốt đời ngầm ngùi đánh câm nít mà thôi ngày xưa ơi nhớ mãi không quên thời gian ngăn cách chúng ta trong đời nhớ thương rất nhiều nói không nên lời màu áo tim ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu hà buồn ơi nhớ mãi ngàn sầu mượn một ca khúc viết lên tâm sự biết bao nỗi niềm phút giây ta từ rất nhiều nói không nên lời màu áo tím ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu hà buồn ơi nhớ mãi ngàn sầu màu áo tím ngày xưa đâu đem vào lòng thêm trái sầu buồn ơi nhớ mãi ngàn sầu văn xưa cho đến còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ đời anh là mấy bốn phương trời còn miền mai người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm sai tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời vào lòng dù đi xa vắng vẫn nhớ người tôi mến yêu thôi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời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 hoa còn đầy mất em rồi mùa thi năm cuối xong em theo chồng xứ là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 hoa còn đầy mất em rồi về ngân khung hát sầu vương hoa răng tim đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em rồi 锁。 dẫn cho cuộc đời nào dám nói yêu ai thôi nhé thôi đừng mơ cuộc tình đã muôn màng ngó tình thôi khép kín xin đừng vương vấn chi anh về đi anh ơi ta lỡ mong ban đầu còn đây trang tình thơ xem như một giấc ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình người gót buồn quá lỗi cũ sao hồn nghe nhớ ơi như ngày ta quen nhau chưa gió tình yêu muộn nhìn nhau xa tầm tay ôi âm thầm đắng cười vừa bên nhau một ngày nghe như tình đã đầy nghe như hồn đã chín hương tình dâng ngọt ngào chân bốn phương trời lênh đênh dòng đời trôi anh ơi lỡ rồi thuyền cập bến đã kín một vòng tay chung thân cho cuộc đời nào dám nói tươi con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình buồn ngoài kia mưa đầy trời con chim ở trong lòng con chim buồn không hót tình yêu ơi tình mất rồi nguội viễn tâm sự nhớ ngược về quá khứ trượt lên nét suy tư bao năm thầm kín cho thương ta ảo tím những đêm sương lạnh nghe trái dầu rớt vào tim thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai tình khốn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài lòng vẫn u hoài dây chuyền tình đổi thay đời ai biết được ai chia ly là hết xa xa nhiều cũng thế nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm ngơ thời gian có ngừng đây bao giờ thương tiếc rồi sẽ làm buồn vui lần nhìn đêm về tưởng nhớ người đó ra đây tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra sao ôm kỷ niệm trắng như lời thơ than một tấm khúc cho người thương cho tiếng đàn đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tìm quên xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyến nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian đàn một tấm khúc cho người thương cho tiếng đàn đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tin quên xa nhau thì nhớ lúc lên gần xạo xuyến nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian xa nhau thì nhớ lúc lên gần xạo xuyến nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian chớm nở mình thương nhau từ đó không đắn đo e dè để ai kia bạc bẽo lời thì đậu môi thốt thành câu tà từ cuộc tình như ông bướm vườn bên hoa để khi hoa phai tàn ông bướm bay theo đàn để chọn kiếp cho mình tay trắng đôi tay phận nghèo giữ đây ngồi ôm kỷ niệm này gác nhỏ buôn đêm nay đường yêu lắm nẻo nụ hoa màu tàn heo cho dọn ra thêm yêu nếu xưa ta đừng quên lười ngọt đậu môi chỉ là câu bồi bạc tình đổi thay biết tên cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biên thì gót liễu mong manh làm sao bước sông này cho mình biết tên cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biển, thì gót liễu mong manh làm sao bước sông hành anh chỉ e ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về bên ngang căn nhà máu tím biết em đang trộm nhìn tình mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống riêng ngậm ngùi hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mơ gặp bên trong khỏi hồn duyên má hồng đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy nhựa sông thương tia mắt rào rạt sóng tuổi ngọc xuân son nét nga uốn trăng tròn tình em cao vút trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cắm và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ nẻo đời muôn vạn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách trao cho bầy em điêu bút ghi vài đứa quen ngày lành hàm sau hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu ngày lành làm sao hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu từ lâu âm thầm sống kiếp nghèo nàn bao cuộc tình bao lần gian dữ trong tôi xanh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay cuộc đời bon chen đôi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo phận nghèo nên lòng dám trách chi ai làm người ai không hướng cao mơ sang giàu lợi danh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay cuộc đời bon chen đôi thay cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo